giấc mơ em ngẩn ngơ cũng ngỡ như đang ngất ngay trong giấc mơ thật ngọt ngào em dịu giờ nơi có nhân từ xa biệt ly cánh hoa rụng rơi phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ So cánh tay xóa câu ca buồn chiều mưa anh lỡ xóa luôn yêu thương ngày xưa rồi chẳng nhà mong vô vàn đắm đuôi vẫn vương rằng tràn lắm kinh cho nhân gian làn gió hoa sắc hương mơ màng một xanh ngang qua đời cơn tiếng nói không nên lời ấm mà vỡ trao tay ngăn sao trời lòng càng thêm trời vơi siêu yêu không gian bừng sáng đánh thức muôn hoa mừng cuốn quyết hát ngân nga từng chút yêu bước trở em dừng bao ý thơ từng tư dù ngày mai bão giông ngập trời dù anh đã yêu ai mất rồi thì em vẫn đứng đây như xưa và chờ anh tới xin anh đừng không. để lại nỗi cô con trời.